À, xin chào mọi người nhé Hôm nay à, mình sẽ làm video hướng dẫn về cái cách mình đổi cái địa chỉ IP của cái con Wi-Fi TP-Link 841 à, Vì sao mình lại đến đổi địa chỉ IP Thí dụ trong nhà mình là, là có đến à, hai uh, ba cục Wi-Fi nó xài chẳng hạn hoặc là mình có cục này rồi thì hàng xóm nó xin kéo kéo một cái cục wifi gắn từ cục này của mình nhà mình về nữa thì là hiện dẫn đến hiện tượng là các cái cục wifi nó phải trùng địa chỉ với nhau và nó sẽ bị xung đột IP với nhau và nó hay bị mất mạng khi cục này có cục kia không có mà cục kia có thì cục này có thì hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn để mình đổi cái địa chỉ IP cho mỗi cục khác nhau thì mình muốn gắn mấy cục kết nối với nhau cũng được đây cục này kết nối cái kia cục kia kết nối cái kia cũng được à, thì hôm nay là cái mình hướng dẫn à, cái con IP à, cho đổi IP cho con 841 ha hôm bữa thì mình có làm cái đổi cho IP cho con 840 rồi thì nó cũng tương đối giống nhau nhưng tuy nhiều nhưng mà nhiều bạn này này cảm thấy nó nó nó nó nó muốn làm chứ con nào ra con đó phải nên nên là mình làm uh, tất cả những cái sản phẩm mình bán mình sẽ làm mỗi cái mình sẽ làm luôn ha thì trước khi á, mình mình uh, để uh... đây mình mở con này ra ha đây là cái con wifi của nó ha nó có hai râu như vậy đó. ở sau này là có các cái cổng cổng à, cổng màu xanh là cổng quan tức là mình ghim cái dây màng vào ha bốn cái cổng bên này là bốn cái cổng để mình ghim ra tivi rồi là ghim ra máy tính gì hoặc là gì gì ở đây bên này có một cái nút reset đây và đây là có nút nguồn ha thì trước khi mà mình để à, đổi địa chỉ IP cho con này á, thì tốt nhất á, là mình sẽ à, <laughs> rồi mình sẽ tiến hành đổi cái địa chỉ IP cho con wifi TP-Link này ha thì đầu tiên là mình sẽ à, cắm cái à, dây nguồn ha rồi mình cắm cái dây mạng internet thì cũng giống như là của nhà đang xài là như vậy ha của nhà mình ở nhà đang xài là như vậy đó là mình cùng uh, à, ghim trên internet ha có bóng báo rồi kiếm trên nguồn của nó rồi à, bây giờ mình lấy cái điện thoại nha tại điện thoại mình đang quay ở chế độ camera trước mình phải lấy điện thoại mình làm ha mình sẽ tạm dừng video này ha À, rồi à, đầu tiên thì ta muốn à, đổi cái địa chỉ IP cho wifi TP lên 841 ha thì điều đầu tiên tổng cùng giống như lúc trước là ở gì mục dữ liệu di động này ha là là bình thường là nó bật như thế này chẳng hạn ha thì mình bấm mình tắt đi ha đó phải tắt cái dữ liệu di động trên điện thoại là thứ nhất cái thứ hai là là mình ờ, nên sử dụng những cái điện thoại mà các cái dòng như điện thoại Samsung Oppo Vivo á thì mình sẽ kết nối điện thoại kết nối đủ nó dễ hơn ha rồi bây giờ mình sẽ kết nối vào cái wifi tablet đây wifi của mình là tbelin nữa ha ừ. à, cái wifi này là mình à, đây giờ mình quên cái này cho nó dễ đi ha rồi mình à, kết nối với wifi TP-Link, thì nó hỏi nhập cái mật mã thì cái mật mã chính là cái mật à, mã nó nằm ở dưới cái à, đít của wifi cục wifi á, nó có ghi mật mã dưới đó ha thì mình sẽ nhập cái mật mã ha rồi mình sẽ nhập cái mật mã của cái wifi này vào rồi sau khi mình đã kết nối xong rồi á thì như vậy là mình đã vào internet được rồi ha nhưng mà bây giờ mình cần phải thay đổi cái địa chỉ của nó để tránh trường hợp nó <coughs> à, nó trùng giữa cục này hay cục kia ha rồi bây giờ mình vào Google Chrome ở đây Google Chrome này đó mình sẽ nhập cái địa chỉ là 192.168.0.1 giống như trên màn hình đó ha à. tên đăng nhập là admin ha mật khẩu của nó là cũng admin ha admin viết thường nha không có chữ nào viết hoa ha đó mật khẩu cũng vậy rồi mình là đăng nhập sau khi đăng nhập xong rồi á mình nhìn thấy cái chữ có chỗ trùm màng ha đây có chỗ có từ quan đó cái mục quan á đó à, mục à, mục lan có cái chữ lan á N đúng rồi mục lan thì cái địa chỉ mặc định của nó là IP mặc định của nó là 192.168.0.1 ha thì bây giờ mình thay bằng cái, cái số khác vào đây ví dụ như mình thay bằng số 15.1 đấy ha là địa chỉ bây giờ của con wifi TP-Link này của mình sẽ là 192.168.15.1 và mình bấm được lưu lại ok thì nó sẽ tự động khởi động lại nó sẽ mình sẽ đợi tầm khoảng cỡ 2 đến 30 20 giây gì đây thì nó sẽ khởi động lại và nó thay đổi cái địa chỉ của cái con wifi này thì mỗi uh, à, nó mình thay đổi mỗi con nó khác nhau thì nó sẽ không bị trùng địa chỉ với nhau ha thì lúc đó màng của mình nó sẽ chạy rất là ok rồi đợi đợi một chút xíu cho nó khởi động xong ha đang khởi động á thường thường khởi động hết khoảng 30 giây <laughs> gần xong nó khởi động gần xong rồi ha rồi nó đã khởi động xong rồi ha thì bây giờ ạ bây giờ mình sẽ kết nối lại cái wifi của mình ha đây là wifi tp link đây đang kết nối ha thì bây giờ mình kiểm tra xem nó địa chỉ bao nhiêu ha thì mình thì địa chỉ của nó nó sẽ mặc định nó sẽ nhận là 192.168 bây giờ mình đánh chấm 0.1 nó không ra nữa nhau nha đó. mà của mình lúc này đánh là 192 chấm một sáu tám chấm mười lăm chấm một ha đó đó là nó ra rồi ha thì mình có thể vào đây mình à, mình mình đổi tên đổi mật khẩu luôn được nhá đây là cái đổi tên mật khẩu thì mình có thể hướng dẫn cái video khác rồi ha đó vào trong này để đổi tên mật khẩu video khác mình đã làm hướng dẫn cái đó rồi video này thì mình chỉ hướng dẫn à, đổi cái à, địa chỉ IP cho một số bạn là à, khi nào có nhu cầu đổi địa chỉ IP ha rồi tất cả cảm ơn tất cả mọi người nha nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha